xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với buổi tối ngày hôm nay cùng với chị Như đã nói thì ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau trao đổi về một trong số những câu vô cùng quan trọng trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia Đó chính là câu nghị luận văn học 5 điểm Nên nếu như các em đã có mặt ở đây rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhé Chúng mình sẽ cùng đợi nhau khoảng tầm 2 phút nha Rồi chúng mình sẽ bắt đầu nha Hôm nay định không phát trực tiếp nhưng mà sợ các bạn khủng bố quá Thế nên là lại phải lên đây <laughs> bạn ơi, các bạn đã có mặt ở đây chưa? Hello xin chào, chị thấy rồi, chị thấy các em rồi Xin chào để xem nào Biết chào từ ai đây nhở? Xin chào Tuyết Trinh này Nga này Ai nữa? Rất là nhiều Dung Hàn này Rồi Yến Linh này, ok Hết chưa? Trang này, nhiều quá 500 đối thủ rồi <laughs> Các bạn chả đi ngủ đi nhở Hôm nay không biết là có bị lag đến cái mức mà kiểu bị ao ra không Ờ, có chứ em, em tải app về đi Xin chào Kiều Trinh nha Xin chào Thanh Thảo hay Thảo Thanh Xin chào Ánh Rồi, rất là nhiều bạn đã lên xem phần phát trực tiếp này rồi Đồng ý, đồng ý Ok, 600 bạn rồi 1.000 bạn chúng mình sẽ bắt đầu nhá 1.000 bạn chúng mình sẽ bắt đầu nha nói đến quay về Em biết đã phải đi Anh biết cho dù chân dọc đường để tránh con Ok xin chào Trúc Ly Xin chào các bạn Rồi xin chào Ngọc Lan nhá Đồng ý đồng ý Các bạn thấy hơi tối à Ok hơn chưa à? Rồi chắc là được rồi đấy Chắc là được rồi Tại cái điện thoại của chị đều quá Cùi bắp quá <laughs> Điện thoại của chị cùi bắp quá đấy <laughs> Rồi ok xin chào các bạn nhá Đồng ý Hello hello xin chào các em <laughs> Ngủ hết rồi à À hôm nay mới được có 700 bạn thôi chưa được 1.000 bạn đâu À bị nhớ giọng chị à <gasps> Ok xin chào Ngọc Bích Xin chào em Ok xin chào Kim Ánh <laughs> Chị chào em đi Xin chào Cẩm Ly Rồi Xin chào các bạn nha được không nào? Xin chào các em, xin chào các bạn Rồi các bạn ơi Có lẽ là chúng mình sẽ <laughs> Đối thủ chính là động lực à <laughs> Không thể để trong cái trường hợp là ấy được đúng không Không được để trong cái trường hợp là đối thủ Vẫn còn thức mà mình đã ngủ đúng không <laughs> Rồi đồng ý Anh bước trên con đường Ta sẽ không quay đầu để rồi phải tiếc với những chuyện cũ đã qua Ok Chị sẽ cố gắng đầu tư một cái điện thoại mới <laughs> Anh biết nơi để quay về Em biết nơi phải đi Anh biết chỗ chui chân dọc đường Để tránh cơn mưa hạ đến mỗi chiều 800 đối thủ rồi Nào 200 bạn nữa sẽ cùng bắt đầu nhé. Ta trưởng thành với nhau Nhanh lắm 850 rồi Còn 150 đối thủ nữa thôi Chúng ta sẽ cùng bắt đầu <laughs> Ước được chị chào Xin chào Văng Tâm Xin chào em Xin chào các bạn nhá Xin chào các em Ô chị thấy mạng Nguyệt Hà Chị thấy em rồi Thấy em rồi Ok đồng ý đồng ý Xin chào Nguyên Nguyên nhá <laughs> Thôi Linh Chi ạ à, Thế thì các bạn lại sốc mất <laughs> Ok xin chào Duy Thái Xin chào em nhá Ok Kể cả là chưa đủ 1.000 bạn thì bây giờ chúng mình cũng sẽ bắt đầu thôi, được không ạ? À? Có lẽ là các đối thủ đã quá mệt mỏi sau những ngày vừa rồi học hành vất vả chăng? Nhưng mà bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu với nhau nhé, như chị đã nói. Ngày hôm nay chúng ta cùng trao đổi về một trong số những cái phần cực kỳ quan trọng trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Đó chính là câu nghị luận văn học. Và chị có nói với các bạn là câu nghị luận văn học này của chúng mình là câu chiếm tới 50% số điểm đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ có 5 điểm nếu như các bạn hoàn thành tốt câu này. Ở đây ai muốn 5 điểm nghị luận xã hội giơ tay ạ? <laughs> Ở đây ai muốn 5 điểm nghị luận xã hội giơ tay? Trời ơi, chắc chắn là sẽ có rất là nhiều bạn đều mong muốn được 5 điểm nghị luận xã hội đúng à nghị luận văn học đúng không? Chả có ai mong muốn điểm thấp cả. Ai cũng mong muốn điểm cao hết. Thế nên chị nghĩ rằng là để có thể đạt được điểm cao thì bây giờ chúng mình phải cần với nhau định hình lại về những vấn đề này nhé. Như chị đã nói cùng với các bạn, trọng tâm của chúng mình trong năm nay là dạng đề phân tích. Đúng không? Kể cả là các dạng đề khác như là dạng đề chứng minh nhận định ư, dạng đề liên hệ ư, dạng đề so sánh ư thì dạng đề phân tích này vẫn sẽ là cái dạng tiên quyết nhất nhá Vẫn sẽ là dạng tiên quyết nhất Đồng ý chưa ạ? Các bạn sẽ hết sức lưu ý giúp cho chị ở trong phần này Đó chính là dạng đề phân tích của chúng mình có có thể được chia ra thành hai thể nhá. Ở đây chị không nói là hai loại mà chị chia ra thành hai cái thể mà chúng mình thường gặp. Cái thể số 1 là người ta chỉ yêu cầu các bạn đơn giản là phân tích hay là cảm nhận một cái vấn đề văn học thôi. Hiểu ý chị không ạ? À? Chỉ dừng lại ở việc này thôi Đồng ý chưa? Nhưng sẽ có cái dạng số 2 là cái dạng mà đề thi minh họa hôm vừa rồi vào đấy Đó chính là vẫn sẽ là phân tích một cái vấn đề văn học Thế nhưng mà từ cái này người ta sẽ cho các bạn thêm một cái yêu cầu phụ Các em nhé Hết sức lưu ý giúp cho chị Người ta sẽ cho các bạn một cái yêu cầu phụ và chị biết rằng là cái yêu cầu phụ này chính là một trong những cái thứ mà các bạn cảm thấy đau đầu, nhức óc và mệt mỏi nhất. Các em ơi, chưa bao giờ việc học câu nghị luận văn học là dễ dàng cả. Chị nói thật là như vậy. Chưa bao giờ học câu nghị luận văn học là dễ dàng hết. Chị nói thật. Được không ạ? À? Chị nói thật là như thế. Bởi vì là cái khối lượng kiến thức chúng mình phải học rất là nhiều. Đây là xét về dạng đề nhá. Thế còn về khối lượng kiến thức chúng mình cần ôn sẽ là những cái gì đây? Về khối lượng kiến thức mà chúng mình cần ôn. Trời ơi, phải nói là chúng ta phải bơi trong bể kiến thức chứ không phải là một chút kiến thức nữa. Đúng không ạ? Chúng mình phải bơi trong bể kiến thức chứ không phải là một chút kiến thức đâu ạ. Ô sao lại bị lag nhỉ? Bình thường mà đúng không? Bị lag à? Ô hơi lag á. Tại vì các em xem nhiều quá đấy. <laughs> Các em ơi ổn định lại thì chúng ta sẽ tiếp tục nhá Ai bảo các bạn xem nhiều quá Ít, ít tim thôi Giờ không cần tim Nhá Giờ thì không cần tim đâu <laughs> Nào Các em ơi, các em ơi được chưa, được chưa <laughs> Rồi Thế thì bây giờ chị quay trở lại nói về cái khối lượng kiến thức siêu to khổng lồ mà chúng mình cần phải học này. Được không ạ? À? Cái khối lượng kiến thức siêu to khổng lồ mà chúng mình cần học sẽ bao gồm Thứ nhất, kiến thức nền Ui giời ơi, học cái này là cái học cái đau đầu nhất trong cuộc đời của tôi đây Phải không ạ? À? Là cái đau đầu nhất trong cuộc đời của tôi đây Thì ở đây, các bạn ơi, phần kiến thức nền này Các em nên chia ra thành hai mảng cho dễ học nhé Các em nên chia ra thành hai mảng cho dễ học Một là các bạn nên chia ra thành mảng thơ Và hai, các bạn nên chia ra thành mảng văn xuôi Ok chưa ạ? Thế thì bây giờ không biết là không biết là bằng bằng cái năng lực siêu nhiên của các bạn các bạn có còn nhớ được là chúng mình đã từng được học những cái tác phẩm thơ nào hay là chúng mình đã từng được học những cái tác phẩm văn xuôi nào không có lẽ là các bạn đã quên đi khá nhiều rồi thế thì ngày hôm nay để chị gợi nhắc lại cho các bạn nhé để chị gợi nhắc lại cho các em Được không ạ? À? Chỉ là gợi nhắc thôi Chứ còn để mà làm kỹ với nhau ấy Thì chúng mình sẽ gặp nhau ở trong khóa học 10 ngày Chị nhắc lại một lần nữa Chỉ còn duy nhất ngày hôm nay và ngày mai Là chúng mình còn được ưu đãi về học phí Khi tham gia khóa học 10 ngày thôi Thế nên nếu như mà các bạn mà mà không đăng ký ấy, Là các em sẽ bỏ lỡ cơ hội đấy nhá Rồi Quay trở lại đây chúng mình có tác phẩm thơ này Như thế này có một bài thơ đã gọi về biết bao nhiêu những niềm thương nỗi nhớ Và niềm thương nỗi nhớ đó là niềm thương nỗi nhớ rất lạ đó chính là nỗi nhớ về những người đồng chí, đồng đội của mình qua bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Lưu ý giúp chị, được không ạ? À? Bài thơ đầu tiên là bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Bài thơ gọi về biết bao nhiêu những nỗi nhớ niềm thương. Sau đó thì dịch xuống một chút theo dòng chảy của thời gian. Chúng ta cũng bắt gặp một bài thơ cũng viết về niềm thương nỗi nhớ dành cho mảnh đất và con người Việt Bắc. Và đó là thời điểm mà cán bộ cách mạng đã rời chiến khu Việt Bắc để trở về với thủ đô Hà Nội, thủ đô của sao vàng nắng ba đình, bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Cuộc chia ly giữa người đi kẻ ở đây, đầy bịn rịn, đầy luyến lưu đây Đúng không ạ? Tiếp tục chúng ta có thêm một cái trích đoạn đây không phải là bài thơ ạ Hãy lưu ý giúp chị Nếu như các bạn gọi là bài thơ ấy Thì chị rất là xin phép phải nói với các bạn một điều rằng là các em đang bị hiểu lầm Đây không phải là một bài thơ Đây là trích đoạn Và trích đoạn chúng mình được học ở đây Đó chính là trích đoạn đất nước Trích trong trường ca mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm Ok chưa nào? Ôi Tổ quốc ta yêu như máu thịt, như mẹ cha ta, như vợ, như chồng. Ôi Tổ quốc nếu cần ta chết cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, dòng sông. Hay là nhớ bản xương răng nhớ đèo mây phủ, nơi nào qua lòng lại chẳng yêu thương. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Đó là những cái đoạn thơ mà chúng mình hoàn toàn có thể sử dụng để liên hệ cho cái chùm thơ viết về đất nước, về quê hương, về người lính này. Đồng ý không ạ? À? Nhá. Tại sao mà chị lại xếp ba cái này lại gần với nhau? Bởi vì bản thân của chị thấy rằng là Chúng mình nên xếp như vậy để chúng mình nhớ theo đúng một cái tư duy sắp xếp theo lộ trình ấy. Như thế thì các em sẽ không dễ bị quên đâu Thường thì các em sẽ sắp xếp lộn xộn không theo bất cứ một cái gì cả nhưng mà ngày hôm nay học với chị Hiên Thì sẽ cố gắng sắp xếp theo đúng một cái lộ trình Để chúng mình có thể nhớ lâu hơn nhá Rồi, và một bài thơ nữa Một trong số những cái bài thơ rất là khác biệt so với những bài thơ còn lại Là một bài thơ viết về tình yêu Đó chính là bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh Chị thấy ở trên này có rất là nhiều bạn đặt ra câu hỏi Chị ơi, năm nay chắc không vào thơ đâu Thì chị nhắc lại cho các bạn nhé đó là chúng mình đã có 2 năm liền ra vào văn xuôi Và năm vừa rồi là ra vào thơ Vậy thì rõ ràng là cái quy luật về việc một năm thơ và một năm ra văn xuôi đã bị phá vỡ Chúng ta không thể nào khẳng định rằng năm nay có vào thơ hay vào văn xuôi Được không ạ? Có vào thơ hay không? Nên chị muốn là các bạn phải học đến đâu và nhớ đến đấy Lưu ý giúp cho chị nhá Các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị vấn đề này Đồng ý chưa nào? Thì đây là bốn cái tác phẩm quan trọng nhất của chúng mình Ngoài ra có một cái bài thơ mà các bạn cũng được học Đó là đàn guitar của Lorca Thì cái bài đàn guitar của Lorca này có rất là nhiều trường ở các tỉnh Lại không cho vào chương trình học mà chỉ là học thêm thôi Thế nên là đến thời điểm hiện tại chị cũng đang rất là mông lung trong cái việc là thực sự là các bạn có phải học về đàn guitar của Loka hay không Nhưng mà chị nghĩ đây cũng là một cái thi phẩm rất là hay Nhá Đây cũng là một thi phẩm rất là hay của nhà thơ Thanh Thảo Nên nếu được các bạn cũng ôn qua giúp chị Để nếu trong trường hợp mà tất cả mọi người có bị chìm Thì các em vẫn có phao để các em níu vào các em giành được điểm Nhá Phương châm bây giờ là ôn hết <laughs> Đồng ý không? Nhá, phương châm bây giờ là ôn hết Xong Đấy là đối với thơ Còn đối với văn xuôi thì sao? Chúng mình sẽ nhớ theo hệ thống nhé Chuyện ngắn này Sau đó đến tùy bút này Xong đến bút ký này Và kịch ở một cái mảng riêng luôn Ok chưa? Nhá Thế thì ở đây chúng mình sẽ ghi nhớ giúp cho chị này Thứ nhất Chúng ta sẽ có vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài Được không ạ? À? Cái số 2 đó chính là Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân Ok chưa ạ? Cái số 3 đó chính là gì nhở? Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu Đúng không? Tiếp tục chúng ta có Rừng xà nu của nhà văn Nguyễn Trung Thành Được không ạ? À? Chúng ta cũng có thêm một cái chuyện ngắn nữa Đó là những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi được không ạ? À? Tiếp tục chúng ta có nhá. Tiếp tục chúng ta có về tùy bút là người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân được không ạ? À? Tiếp tục chúng ta có ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường được không ạ? À? Và cuối cùng chúng ta có hồn chương 3 ra hàng thịt của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đúng không ạ? Và thêm một cái áng văn chính luận mẫu mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh nữa Đó chính là gì nhở? Đó chính là gì? À đó chính là tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh Cái bài uh, những đứa con trong gia đình ấy cũng rất là nhiều trường không học đâu Tức là chỉ là học sinh tự tìm hiểu và chủ động học thêm thôi Nên là chị nghĩ là cái khả năng nó ra cũng sẽ thấp thôi các bạn ạ à, Nhá Còn lại hồn chương 3 ra hàng thịt thì vẫn phải học bình thường thôi Đồng ý không nào Đây là toàn bộ cái phần kiến thức nền mà các bạn cần phải học Thế nếu mà tự không học được ấy Thì đăng ký ngay khóa học 10 ngày để chị ôn lại hết cho các em nhá Quan trọng là phải có người ôn cùng nhỉ Chứ không bây giờ mà để các bạn tự ôn một mình thì xem chừng cũng vật nhá Xem chừng là cũng vật <laughs> Đồng ý không? Rồi, đây là về cái khối lượng kiến thức nền Các bạn ơi, đừng có nghĩ rằng kiến thức nền chỉ có là phần này thôi Thêm vào đấy, các bạn sẽ phải lưu ý giúp chị cả phần kiến thức liên hệ mở rộng nữa Được không ạ? À? Liên hệ mở rộng nữa Ok chưa ạ? À? Đây là cái mà chúng mình cũng cần phải có để làm gì ạ? Để cho bài viết của chúng ta trở nên phong phú hơn, sâu sắc hơn, sinh động hơn Và để có thể đạt được 8,5 cộng ư, 9 cộng ư Thì các bạn cần phải có cái phần này Để chúng mình có thể tiến hành so sánh văn học Hay nói cách khác là liên hệ mở rộng nhá Các em hết sức chú ý giúp cho chị cái phần này Được không ạ? À? Hết sức chú ý giúp cho chị cái phần này Ngày hôm nay chị muốn trọng tâm nói với các bạn về cái này ạ Đó chính là về phương pháp Trọng tâm nói với các bạn về phương pháp làm nghị luận văn học Đặc biệt là dạng đề phân tích Được không ạ? Không biết là các bạn đã có, đã biết thông tin này chưa? Nhưng mà chị muốn nói với các bạn rằng là đối với những bạn đã đăng ký khóa học 10 ngày chị có một món quà dành tặng riêng cho các em. Đó chính là hai buổi ở trong chiến dịch xử lý dạng đề phân tích một cách chi tiết và kỹ lưỡng nhất. Thế nên là Nói chung ấy là từ trước đến giờ chúng mình sẽ chỉ quan tâm tới cái việc là học kiến thức nền như thế nào thôi Chứ chúng mình chưa bao giờ nghĩ rằng là dạng đề phân tích thì ra làm cũng có mẹo cũng có cách này, cũng có cái kia Cũng có cách để làm cho bài viết hay hơn, chỉn chu hơn, trau chuốt hơn Thế thì đối với các bạn mà gì ạ? Đối với các bạn mà đã đăng ký thành công khóa học 10 ngày Thì chị sẽ tặng cho các em thêm một cái gói quà đó nữa Và đó là gói quà đặc biệt mà chị dành cho các bạn nhé Đồng ý không? À, các em ơi, chị nói luôn này Ở dạo gần đây có rất là nhiều trường hợp một số bạn đăng ký chung với nhau và đã bị team học văn chị Hiên phát hiện ra vì cái việc là các em cứ thay đổi nick liên tục Và sau đó nick bị khóa Chị cũng nói luôn là sẽ không có bất cứ ai đi giải quyết vấn đề đó cho các em đâu Và khi các em đã làm cái việc đó rồi Thì các em phải tự chịu trách nhiệm với chính bản thân mình Có nghĩa là nếu như các em mất nick thì cũng đồng nghĩa với việc là gì ạ? Là các em phải dừng lại cái việc học khóa học đấy thôi Còn lại không có ai giải quyết vấn đề đó cho các em đâu Chị nghĩ rằng là tại sao mà các bạn không tự đầu tư cho mình một cái khóa học cuối cùng ở trong giai đoạn này mà các em lại cứ nghĩ là phải tìm người này, tìm người kia, tìm cái mưu kế này, mưu kế kia để mình học nhở, kiểu như vậy. Thế nên là chị chốt lại là như thế nhá Đừng để cái trường hợp đó xảy ra Xảy ra rồi không ai giải quyết cho đâu Đừng đừng có nói, đừng có Đến lúc đấy đừng có giải thích bằng cái này bằng cái kia Mà chị đã nói trước như vậy rồi Thứ nhất, tránh trường hợp bị người ta lừa là cái thứ nhất nhá Cái thứ hai là cứ đăng ký chung rồi đến lúc mà mất nick thì đừng có mong là học văn chị Hiên giải quyết cho các bạn Chị nói luôn là như vậy nhá Rồi, chốt lại là như thế Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại ở đây Hướng dẫn cho các bạn vài chiêu nho nhỏ trong cái dạng đề phân tích này Chúng ta thấy rằng là ở dạng đề phân tích này chúng ta đang tìm hiểu đó chính là cái dạng đề phân tích nâng cao hơn một chút xíu Có một cái vấn đề văn học trọng tâm cần phân tích và tương đương với đó là một cái yêu cầu phụ Được không ạ? À? Là một cái yêu cầu phụ nhá Bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu này Đương nhiên là chúng mình sẽ phải làm theo bố cục mở bài, thân bài và kết bài rồi Nhá, các bạn lưu ý ở đây giúp cho chị Mở bài, thân bài và kết bài Ở trong phần mở bài này các bạn làm theo cấu trúc dẫn dắt cộng với đặt vấn đề Được không ạ? Ví dụ nhá, Ví dụ, lấy một cái đề bài cụ thể đi. Phân tích nhá, ví dụ lấy một bài cụ thể. Ok chưa ạ? Phân tích này. Khổ thơ. Phân tích khổ thơ. Con sóng dưới lòng sâu. Con sóng dưới lòng sâu. Con sóng trên mặt nước con sóng trên mặt nước Đấy, hết cả mực đợi chị xíu nhá nhà nghèo quá bút hết cả mực rồi con sóng trên mặt nước ôi con sóng nhớ bờ ôi con sóng nhớ bờ ngày đêm không ngủ được ngày đêm không ngủ được Lòng em nhớ đến anh Lòng em nhớ đến anh Cả trong mơ còn thức Cả trong mơ còn thức Được không ạ? Ví dụ là cái dạng đề phân tích như thế này Có một cái đề ở đây, được chưa ạ? Thì các bạn sẽ nhìn thấy nhá Đây là cái dạng đề mà chúng mình thường gặp nhất Đồng ý không? Ở đây các bạn sẽ chú ý giúp cho chị này Đương nhiên phần mở bài của chúng mình sẽ là dẫn dắt cộng với cả đặt vấn đề Nhưng đương nhiên cái phần đặt vấn đề này mới là phần quan trọng Được không ạ? À? Phần này mới là phần quan trọng Đồng ý chưa ạ? À? Các bạn nhìn ở đây này Chúng ta sẽ phải dẫn được vào cái đoạn thơ này Và chúng ta thấy rằng đây là một đoạn thơ trong bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh Một cái bài thơ mà đã 11 năm rồi chưa quay trở lại đề thi đại học nhá Một bài thơ mà đã 11 năm rồi chưa quay trở lại để thi đại học Các em ơi có lác đâu mà sao các bạn cứ bảo lác thế nhở Chị thấy bình thường mà có gì đâu Các em xem được bình thường chưa Giận thế không phát nữa <laughs> À khi đi thi có được sử dụng bút giống chị dùng thoải mái Nhưng mà nói chung cái bút này nếu mà các bạn dùng không khéo nó hay bị nhòe Kiểu tay mình hay hay ấy đây này Tay mình kiểu hay chạm vào nó hay bị nhòe lắm em ạ Nên thôi em cứ viết bút bi nhá Đừng tránh cái trường hợp bài nhem nhuốc em ạ Nhá Ok chưa Thôi là kệ nhá Bạn nào lát thì cứ lát Và bạn nào xem được thì cứ xem được Túm lại là như vậy Nhá Túm lại là như thế nhá Rồi tính tiếp nhá Ok chưa Rồi tính tiếp Rồi tính tiếp nhá Bây giờ quay trở lại đây này Các bạn nhìn này Chúng ta sẽ bắt đầu làm phần mở bài Ở trong cái phần mở bài này Nghe lời khuyên của chị 5 phút thôi cho một mở bài Và chúng mình sẽ đi từ những cái này Dẫn dắt cộng đặt vấn đề Phần dẫn dắt này là phần chúng mình có thể thay đổi mà Đúng không ạ? Còn phần đặt vấn đề này bây giờ đề bài mà người ta cho một cái đoạn thơ như vậy Làm sao mà các em được phép đổi Thế bây giờ chẳng lẽ tự nhiên bây giờ đề bài người ta bắt yêu cầu khổ 5 Phân tích khổ 5 của bài thơ sóng Em đi phân tích khổ 1 à? Em ghi vào đấy là em bảo phân tích khổ 1 à? nhá <laughs> Lưu ý giúp cho chị Cái phần đặt vấn đề này Là cái phần bắt buộc chúng ta phải tôn trọng đề bài Được không nào Và lưu ý giúp cho chị đó chính là gì Đó chính là chúng ta phải thay đổi và linh hoạt trong cái phần dẫn dắt Đây mới là cái yếu tố giúp cho các bạn có được những bài viết độc đáo Ok chưa ạ? Các bạn sẽ thấy ở đây nhá Chúng mình có thể bắt đầu từ thông tin tác giả Để đi vào trong phần mở bài được không ạ? Nói về Xuân Quỳnh có quá nhiều thông tin mà các bạn cần phải chú ý nhá. Ví dụ, trong nền văn học Việt Nam hiện đại, Xuân Quỳnh được bị Xuân Quỳnh được biết tới với hình ảnh của một người nghệ sĩ sinh ra với sứ mệnh để yêu và làm thơ. Đối với chị, còn sống là còn viết thơ. Và thơ của Xuân Quỳnh chính là sự trải lòng từ những điều giản đơn nhất, bình dị nhất trong cuộc sống. Hai đề tài Xuân Quỳnh thường chú ý đó là thơ viết cho thơ viết cho thiếu nhi và thơ viết về đề tài tình yêu. Một trong số những thi phẩm tiêu biểu của nữ sĩ này là bài thơ sóng, bài ca tình yêu tuổi trẻ, gây ấn tượng sâu đậm với bạn đọc trong khổ thơ thứ năm viết về nỗi nhớ, hai chấm xuống dòng mở ngoặc kép. Con sóng dưới lòng sâu, con sóng trên mặt nước Ôi con sóng nhớ bờ ngày đêm không ngủ được Lòng em nhớ đến anh cả trong mơ còn thức Xong Ví dụ là như vậy Thông tin từ tác giả Thế thì rõ ràng là các bạn đều biết rằng là khi mà học kiến thức nền ấy Phần thông tin về tác giả thì mình sẽ có hai phần Một là mình sẽ có thông tin về cuộc đời Hai là thông tin về sự nghiệp sáng tác Thì các em có thể dùng cái đấy để các em viết mà nhá Các bạn có thể dùng cái đấy để các bạn viết Ok chưa nhá Thêm vào đấy các bạn cũng có thể sử dụng đề tài để các bạn viết hoặc là đưa ra những nhận định để các bạn viết hoặc là thậm chí các bạn có thể kết hợp các cái cách này lại với nhau để các em có thể viết Ok chưa ạ? À? Đồng ý không? Thì ví dụ chị lấy một thêm một cái ví dụ nữa về mở bài trong bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh nhá. Ví dụ có một nữ thi sĩ đã từng tâm sự trong thi phẩm của mình được không ạ? À? Đã từng tâm sự trong thi phẩm của mình Nếu ngày mai em không làm thơ nữa Cuộc sống trở về với bình yên Ngày nối nhau trên góc phố êm đềm Không nỗi khổ, không niềm vui kinh ngạc Không ai khác, đó chính là Xuân Quỳnh Đối với Xuân Quỳnh, việc được cầm bút viết thơ Chính là nguồn sống lớn lao của chị và đối với Xuân Quỳnh, việc được trải lòng những cảm xúc trên trang thơ của mình, đó là niềm hạnh phúc của chị. Bắt nguồn từ những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống, Xuân Quỳnh đã tạo nên những áng thơ thật hay cho cuộc đời. Và một trong số những thi phẩm tiêu biểu được coi là bài ca tình yêu tuổi trẻ đã nhẹ nhàng đi vào trái tim của bạn đọc với những ngân dung bất tận là thi phẩm sóng để lại ấn tượng với bạn đọc là khổ thơ thứ năm viết về nỗi nhớ, hai chấm xuống dòng màu kép. Con sóng dưới lòng sâu, con sóng trên mặt nước, ôi con sóng nhớ bờ, ngày đêm không ngủ được, lòng em nhớ đến anh cả trong mơ còn thức. Ví dụ là như vậy Nếu như có yêu cầu thêm Ví dụ người ta yêu cầu thêm nói về khát vọng tình yêu tuổi trẻ Hay là người ta nói về ờ, phong cách nghệ thuật của Xuân Quỳnh Thì chúng mình sẽ đưa thêm cái phần đấy vào nhá Đồng ý không ạ? À? Hãy lưu ý giúp chị điều này Phần mở bài này chỉ chiếm có 0,5 điểm thôi Nhưng lại là một trong số những cái phần cực kỳ cực kỳ quan trọng Bởi vì nó sẽ mở ra cái cảm hứng cho người chấm Và để tạo ấn tượng đối với người chấm nữa Thế nên các bạn cố gắng nhá Được không ạ? À? Các em cố gắng nhá Xong chưa? Rồi tiếp tục này Mở bài là như thế Bây giờ đến phần thân bài Bây giờ đến phần thân bài ở trong phần thân bài này các bạn đảm bảo giúp chị 3 luận điểm nhé. Các bạn sẽ đảm bảo giúp chị 3 luận điểm. Luận điểm số 1 đó chính là tác giả tác phẩm. Rất là nhiều bạn bị nhầm lẫn trong cái việc là các bạn nhồi nhét rất là nhiều thứ ở trong phần mở bài. Nào là các em đưa cực kỳ nhiều thông tin về tác giả ư Nào thì các em đưa rất là nhiều thông tin về tác phẩm ư Vào trong một cái phần mở bài này Và khiến cho cái phần mở bài của chúng mình thậm chí là lên đến gần một mặt Ôi trời ơi, tại sao các em lại làm như thế? Trong khi đấy không phải là cái phần cần thiết các bạn ạ. Chúng ta sẽ tách ra thành một cái luận điểm riêng để chúng mình chiếm thêm 0,5 điểm nữa về việc trình bày thông tin về tác giả tác phẩm nhá. Các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị điều này. Các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị điều này nhá Và chúng mình trong cái phần thông tin về tác phẩm này Đề nghị các bạn sẽ chú trọng vào gì ạ? Đề nghị các bạn sẽ chú trọng vào Đó chính là à, hoàn cảnh sáng tác Hoàn cảnh sáng tác Xuất xứ Và nếu có thể sẽ viết thêm cả mục đích sáng tác nữa Ok chưa ạ? Đồng ý không? Ví dụ như đối với đề bài này, các bạn chỉ cần viết ra một cái phần cực kỳ đơn giản thôi. Ví dụ nhá, chúng ta đưa ra có một nhận định đã từng bày tỏ được không ạ? Có một nhận định vô cùng ấn tượng của tiến sĩ Chu Văn Sơn từng viết về Xuân Quỳnh. Xuân Quỳnh thực là người đàn bà của muôn thuở. Tại sao lại có một nhận định như vậy đưa ra về nữ sĩ Xuân Quỳnh? Bởi lẽ, tiếng thơ của Xuân Quỳnh là tiếng thơ được trải lòng từ một tâm hồn mang trong mình những khao khát yêu thương, mang trong mình những niềm vui đời thường và thêm và th bên cạnh đó cũng chính là những chăn trở lo âu thường gặp chấm và sóng là một trong số những thi phẩm như thế. Bài thơ được ra đời vào một ngày cuối năm năm 1967 trong một chuyến đi thực tế ở vùng biển Diêm Điền của tỉnh Thái Bình. Và bài thơ này ra đời khi Xuân Quỳnh đang ở độ tuổi 25, đã trải qua những cung bậc cảm xúc trong tình yêu, Thêm vào đó, bài thơ cũng ra đời trong hoàn cảnh gì ạ, cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra vô cùng ác liệt, thế nên nó được coi là một trong số những bài thơ thể hiện cho sức sống của tuổi trẻ Việt Nam thời chống Mỹ, được in trong tập thơ Hoa dọc chiến hào xuất bản vào năm 1968. Ví dụ là như thế nhá. Ví dụ là như vậy. Ok chưa? Nhá, ví dụ là như thế. Đấy đơn giản là như thế thôi Thật ra đôi khi ấy các bạn cảm thấy rằng là gì ạ? Đôi khi các bạn cảm thấy rằng là mọi thứ nó rất khó khăn nhưng cái vấn đề nằm ở chỗ là chúng mình phải tìm cách đơn giản hóa cái việc đấy Đấy mới là cái điều chúng mình cần làm Được không nào? Ở đây chị đang hướng dẫn cho các bạn Tất cả là dựa trên ba em điểm của Bộ Giáo dục Được không ạ? Nên các bạn sẽ hết sức lưu ý giúp cho chị nha Rồi, luận điểm số 2 của chúng mình Hãy lưu ý giúp chị này Luận điểm 1 này không phải là luận điểm gì ạ? Luận điểm 1 này không phải là cái luận điểm quan trọng nhất nhưng lại là cái luận điểm cần thiết để chúng mình có thể ghi điểm. Thế nên các bạn hết sức chú ý rằng trọng tâm nhất trong bài này đó chính là luận điểm số 2 Hay nói cách khác chính là luận điểm phân tích các em nhé Chính là luận điểm phân tích ạ Ở trong cái luận điểm phân tích này thì ví dụ như đối với bài thơ này cái việc đầu tiên các bạn cần phải làm cho chị đó chính là các em phải thiết lập bố cục. Có nghĩa là các em cần phải sắp xếp các ý ở trong cái luận điểm phân tích này giúp cho chị nhá. Ví dụ đối với cái này, chúng ta sẽ thấy này. Chúng ta sẽ thấy cái đoạn thơ này là chúng mình có 6 câu nhá. Đoạn thơ này là chúng mình có 6 câu. Vậy thì chúng mình sẽ lưu ý giúp cho chị đó chính là gì ạ? À chúng ta sẽ chia bố cục là 4 2. Ok không? Đã bao giờ các em làm phân tích thơ mà các em chia bố cục chưa? Hay là các bạn cứ lao đầu và các bạn viết thôi? Có rất là nhiều trường hợp mà chị thấy các em còn trích cả một cái đoạn thơ dài ơi là dài ra nhá. Thế xong bắt đầu các bạn đi phân tích viết kiểu một cục luôn ấy, dài kinh khủng khiếp luôn ấy. Nào ở đây có bạn nào từng làm như thế không? Mà đây chị nhắc lại với các bạn rằng một trong những cái điều vô cùng quan trọng khi mà chúng ta làm cái dạng đề phân tích này ấy, đó chính là trước tiên chúng mình phải chia bố cục đã nhá. Trước tiên là chúng mình phải chia bố cục đã. Khi mà chia bố cục được rồi thì cái bài viết của chúng mình tự nhiên sẽ trở nên khoa học hơn nhá. Tự nhiên sẽ trở nên khoa học hơn. Xong, sau khi chia bố cục xong, bắt đầu mình viết thôi. Được không ạ? Bắt đầu mình viết thôi Thế ở trong cái phần viết của mình thì các bạn sẽ cần phải lưu ý giúp chị rằng là Ví dụ đối với phân tích thơ nhá Đối với phân tích thơ thì các bạn nên bám vào các cái hình ảnh và các biện pháp tu từ Chị lấy ví dụ Hình ảnh đầu tiên xuất hiện ở trong cái đoạn thơ này là hình ảnh con sóng và hai câu thơ này sử dụng các gì ạ? Sử dụng biện pháp tu từ đó chính là đối lập Chia bố cục ở đây không phải là phân tích từng câu mà là dựa trên nội dung tổng quan để chúng ta chia ra xem là nên phân tích hai câu một, bốn câu một hay từng câu một chứ không phải lúc nào cũng từng câu nhá. Lưu ý giúp cho chị cái đấy được không nào? Thì ở đây các bạn sẽ thấy này, chúng ta có này, thật ra cái phần luận điểm phân tích này chính là cái phần mà chúng mình sẽ dựa vào cái gì nhỉ? À chúng mình sẽ dựa vào phần kiến thức nền. Nhá chính là cái phần mà chúng ta sẽ dựa vào kiến thức nền để chúng ta làm. Được không ạ? À? Lưu ý giúp cho chị Chia bố cục làm sao cho hợp lý ấy, Thì phải học chắc về kiến thức nền thôi Ngay khi mà các bạn gì ạ Ngay khi mà các bạn uh, gì nhở Học kiến thức nền là thầy cô đã chia bố cục cho các em rồi mà Nhá Thì thầy cô đã đã chia bố cục cho các em rồi mà Nhá Các em hết sức lưu ý giúp cho chị cái này Các em hết sức lưu ý giúp cho chị cái này Nhá Đồng ý không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phân tích này. Ở trong phần kiến thức nền này chúng mình sẽ cùng nhắc lại sẽ có những vấn đề sau mà chúng mình cần phải lưu ý nhá. Cái thứ nhất đó là bốn câu thơ đầu. Đây là bốn câu thơ mà hình tượng con sóng xuất hiện. Và có một cái điều vô cùng đặc biệt khi chúng ta nhìn vào toàn cái đoạn thơ này Đó chính là đoạn thơ này là đoạn thơ duy nhất dài 6 câu trong bài thơ sóng Tại sao lại có một cái đoạn thơ dài 6 câu trong bài thơ sóng nhỉ? Tự nhiên mình thấy rất là đặc biệt luôn ấy, đúng không ạ? Mình thấy cực kỳ là đặc biệt ở đây thì chúng ta có thể suy ra được cái nội dung đó chính là gì nhỉ? À, chúng mình có thể suy ra được cái nội dung đó chính là gì? Đó chính là nhà thơ Xuân Quỳnh đã tăng cái dung lượng của đoạn thơ này hay nói cách khác là mở rộng về biên độ của đoạn thơ này để có thể diễn tả cho thỏa cho đạt sự ngút ngàn của nỗi nhớ được không ạ? À? Để diễn tả cho thỏa cho đạt sự ngút ngàn của nỗi nhớ. Đồng ý chưa ạ? À? Thêm vào đấy nhá, chúng ta sẽ thấy bốn câu thơ đầu là miêu tả về con sóng. Con sóng bây giờ xuất hiện dưới lòng sâu, trên mặt nước, và sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa để trực tiếp bộc bạch cái cảm xúc của con sóng bây giờ Đó là con sóng nhớ bờ với từ cảm thán ôi Và nhớ đến cái mức là ngày đêm không ngủ được Vậy là chúng ta thấy rằng chỉ với bốn câu thơ đầu tiên đã diễn tả một cái nỗi nhớ bao trùm cả không gian dưới lòng sâu và trên mặt nước một nỗi nhớ choán luôn cả thời gian ngày và đêm và đặc biệt để rồi hai câu thơ cuối Xuân Quỳnh đã không thể ngăn nổi lòng mình Mà phải tách mình ra khỏi sóng Để tự hạ lời thì thầm và bộc bạch hai tiếng em anh Kenji ạ, à, lòng em nhớ đến anh Cả trong mơ còn thức Tức là một nỗi nhớ xuất hiện trong cả ý thức Trong cả tiềm thức Và ngay cả trong vô thức nữa Đồng ý không ạ? Thì đấy là cái phần mà chị nói qua cho các bạn về cái nội dung kiến thức nền kiểu mình gạch gạch nhanh, gạch nhanh, gạch nhanh là như thế. Nhưng mà cái vấn đề là khi mà chúng ta viết từng ý ấy, thì chúng mình lại không thể nào ngắn gọn như vậy được. Vấn đề là như vậy. Bây giờ chị sẽ lấy một cái ví dụ đơn giản cho các bạn như thế này là các bạn sẽ hiểu ngay và luôn này. Chị sẽ lấy một cái ví dụ đơn giản như thế này nhá. Rồi, trước tiên bắt đầu luận điểm số 2. Luận điểm 2. Ok chưa ạ? Đương nhiên trong cái luận điểm số 02 này Chúng mình sẽ phải có một phần viết để bắt vào nội dung Đúng không ạ? Có rất là nhiều bạn sẽ dùng cái phần bắt là à, Nếu như ở bốn khổ thơ trên Xuân Quỳnh đã cho thấy sự đối lập trong tình yêu Đó là khát vọng của tình yêu Đó là cuộc truy tìm căn nguyên của tình yêu Thì đến khổ thơ này Xuân Quỳnh đã bộc bạch một khía cạnh cực kỳ riêng biệt của tình yêu Đó chính là nỗi nhớ qua những vần thơ Thế cũng được nhá tự chung lại là cái trước tiên chúng mình cần phải đạt được ở đây đó chính là chúng mình có phải có cái phần dẫn vào được không ạ? À? Phải có phần dẫn vào đoạn thơ đó Nhá Chúng mình phải có phần dẫn vào đoạn thơ đó Còn dẫn vào cách nào thì chị không quan tâm Thật ra đối với bản thân của chị thì chị hay bị màu mè hoa hoét hơn trong việc viết thơ Tức là chị thường sẽ không dẫn theo những cái ý đó Mà chị sẽ bằng cách nào đấy trực tiếp để đi vào cái đoạn thơ luôn Ví dụ chị có thể lấy nhá Không biết từ bao giờ Nỗi nhớ đã trở thành mạch nguồn cảm xúc cho biết bao những người nghệ sĩ để viết nên những tác phẩm thật hay cho cuộc đời. Ta đã từng bắt gặp một nỗi nhớ chơi vơi trong những vần thơ của nhà thơ Quang Dũng khi nhắc về những người đồng chí đồng đội của mình. Được không ạ? À? Đó là một nỗi nhớ mà à, người bên ấy gửi cho người bên này ngày mai đi xa qua hương bưởi thì thầm. Và đến với Xuân Quỳnh, ta lại bắt gặp một nỗi nhớ da diết mà có lẽ chỉ trong thơ Xuân Quỳnh chúng ta mới nhìn thấy một nỗi nhớ từ người phụ nữ khao khát tình yêu đến như vậy, ví dụ như thế. Hoặc là chúng ta cũng có thể bắt đầu À, người xưa thường nói, hay chúng ta đều biết, tình yêu là một trong những địa hạt vô cùng bí ẩn và diệu kỳ và nỗi nhớ được coi là tín hiệu nơi xuất phát điểm đầu tiên cho tình yêu. Một trái tim đang yêu là một trái tim đang nhớ Một trái tim ngừng nhớ là dấu hiệu chắc chắn của một trái tim ngừng yêu Bởi mấy ai yêu mà không một lần thương nhớ Những câu thơ của Xuân Quỳnh đã chạm tới nơi khắc khoải nhất của trái tim tình yêu Mang theo một thông điệp Sóng nhớ bờ và em nhớ anh Hai chấm xuống dòng có kép Con sóng dưới lòng sông, con sóng trên mặt nước, con sóng nhớ bờ ngày đêm không ngủ được Đấy kiểu vậy, hiểu không ạ? Tức là phải có một cái phần dẫn vào đoạn thơ này nhá Các em nhá Hết sức lưu ý giúp chị được không ạ? À? Phải có một phần dẫn vào đoạn thơ nha Đừng bỏ qua nha Phần này quan trọng lắm đấy Để làm cho bài viết của các bạn Hay hơn, trau chuốt hơn Đẹp mắt hơn, mượt mà hơn Và quan trọng là điểm cao hơn nhá Thế xong rồi chúng mình sẽ bắt đầu trích thơ vào Nhá Trích thơ xong rồi Thì chúng mình bắt đầu phân tích Đã nói rồi Phân tích ở đây thì chúng ta phải bám vào từng ý một Được không ạ? À? Chị lấy ví dụ chị phân tích hai câu thơ đầu tiên Đó là con bốn câu thơ đầu tiên Thì chị nói rằng bắt đầu mình sẽ viết luôn Hình ảnh đầu tiên xuất hiện Đấy, ví dụ thế Hình ảnh đầu tiên xuất hiện Trong đoạn thơ Trong đoạn thơ là con sóng được không ạ? À? Là con sóng. Chấm. Được không ạ? À? Sóng mang theo nỗi ngấm. sau bắt đầu mới phân tích ra, đó là sự đối lập. Đó là sự đối lập. Được không nào? Đó là sự đối lập giữa dưới lòng sâu được không? Và trên mặt nước Ok không ạ? À? Dưới lòng sâu và trên mặt nước Được không nào? Đó là sự đối lập Đó, bị lag thế à? em không xem được à? Thế các bạn không xem được à? Trời ơi, sao lag thế nhở? Các em ơi Không xem được ừ Trời ơi là trời Muốn xỉu luôn đấy Các bạn ơi Có xem được không ạ à? Vẫn bị lag à Tại vì từ 7 đến giờ là chị không có đọc comment <laughs> Từ 7 đến giờ là chị chỉ có trọng tâm vào việc chị dạy thôi Chứ chị không có đọc comment các bạn ạ Vấn đề là như vậy Vấn đề là như thế Chị không có đọc comment nên chị không biết được Lag thế à Ừ thôi đừng có comment nữa Cứ nói chuyện gì ấy Nói hoài nói hoài Toàn nói mấy cái thứ vớ vẩn Chị có buồn đọc đâu Chị còn phải lướt sang bên kia để không nhìn thấy comment của các em nữa Để làm đỡ phân tán đi cái sự tập trung của chị cơ mà Vấn đề là như vậy cơ mà Vẫn lag cơ, không xem được cơ Bình thường mà nhỉ Buồn ghê nhở Không hiểu kiểu gì sao lại thế nhở Sao cứ bị lag thế nhở Không biết là tại sao luôn ấy Thôi đừng có thả ừ, ấy nữa, nhiều nữa Các bạn nhá Rồi bây giờ quay trở lại đây được chưa ở ờ, hình đứng nhưng mà thôi nghe được là được rồi cố gắng vậy mỗi người cố gắng một tí nhá mỗi người cố gắng một tí nhá có xem được nữa không hay thôi nghỉ nhá <laughs> hay thôi nghỉ nhá nhá hay thôi nghỉ thấy lát qua nhiều người ao hết ra rồi các đối thủ là không vào xem được rồi bình thường mà rồi các bạn ơi chị sẽ cố gắng giảm và nếu như mà được thì một lát nữa chị sẽ để lại cái phần video clip này khoảng tầm 30 phút để cho các em xem nhá Nhá, túm lại là như vậy Được không nào? Bây giờ quay trở lại đây đây Chị đang nói với các bạn là chúng mình sẽ bắt đầu phân tích Đúng không ạ? Và cái phần phân tích đầu tiên mà chị muốn đề cập đến với các bạn đó chính là chúng ta cần phải nhắc tới những cái hình ảnh Đi kèm với đó là các cái biện pháp tu từ trước Đấy sẽ là cái mà các bạn cần phải bám vào khi mà chúng mình phân tích thơ Hiểu ý chị không ạ? Đấy là cái mà các bạn cần phải bám vào khi chúng mình phân tích thơ Thì chị đã lấy ví dụ cụ thể cho các em rồi Đó chính là ví dụ nhá Phân tích 4 câu thơ đầu này chúng ta sẽ có Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đoạn thơ là con sóng chấm Sóng mang theo nỗi nhớ bờ Một nỗi nhớ cồn cào ra giết mà Xuân Quỳnh đã khéo léo lồng trong biện pháp so sánh và đối lập chấm đó là sự đối lập giữa dưới lòng sâu và trên mặt nước Đó là sự đối lập giữa gì ạ? À, đó là sự đối lập giữa thời gian, ngày và đêm Điều này cho chúng ta thấy Nỗi nhớ của sóng nhớ bờ không chỉ xuất hiện bao trùm cả không gian mà còn bao trùm cả thời gian ngày và đêm ở trong bất cứ khoảng không gian nào hay ở trong bất cứ khoảng thời gian nào, trái tim của em cũng nhớ về và hướng đến anh. Được không ạ? À? Ví dụ là như vậy Thì tương tự như thế các em cũng sẽ phân tích từng ý, từng ý, từng ý một giúp cho chị nhá Được không nào? Lưu ý giúp chị Được không nào? Các bạn sẽ phân tích từng ý dựa trên cái phần hướng dẫn của chị vừa rồi Thôi được rồi các em ơi có lẽ là ngày hôm nay chúng mình tạm thời dừng lại ở đây thôi chứ lác quá Để ngày mai chúng ta học tiếp nhá Ngày mai chúng mình học tiếp Các em không thể xem được nữa rồi Chị cũng không biết vì sao mà các bạn không xem được Nên thôi để ngày mai nhá Ngày mai chúng mình sẽ tiếp tục Ngày hôm nay có lẽ là sẽ tạm dừng tại đây thôi nhá Còn ngày mai chị sẽ tiếp tục hướng dẫn lại cho các bạn về cái luận điểm số 2 này và cái luận điểm số 3 Sau đó hướng tới cuối cùng là cái phần kết bài Và chị sẽ đưa ra cho các bạn những cái kỹ năng của phòng thi nhá Đồng ý không? Rồi, túm lại ngày mai sẽ là ngày cuối cùng Còn hôm nay thực sự lag quá Không thể nào xem được các bạn ao ra hết rồi Được không nào? Ao ra hết luôn rồi, không hiểu vì sao lại như thế Nhá Rồi, thôi đừng có than nữa Chị nhìn thấy rồi, chị biết rồi Than nhiều quá trời luôn á Rồi, đồng ý là như thế nhá Chốt lại tạm thời nghỉ ở đây Đừng quên là khóa học 10 ngày sẽ có những cái ưu đãi rất khủng và nhanh chóng nhắn tin cho admin để tìm hiểu đi nhá. Chốt lại là như thế thôi nhá. Còn lại thì hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối ngày mai. Buổi tối ngày mai chúng mình sẽ gặp nhau nhá. Cảm ơn các em rất nhiều. Bye bye.